Xin chào cô chú, anh chị đã đến với kênh Võ Quang TV Hiện tại Quang đang đứng ở đường 35 Gia xin Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương Hôm nay Quang đến đây, Quang mời cô chú, anh chị cùng Quang chiêm ngưỡng, tham quan và bái Phật tại ngôi chùa cổ Hội Khánh Chùa Hội Khánh được xây dựng vào thế kỷ 18 năm 1741 Chùa được tổ chức kỷ lục châu Á công nhận là chùa có tượng Phật nằm dài nhất châu Á và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1995. Bây giờ quan mời mọi người vào trong nhé. Thì trước khi vào trong, quan sẽ quay à, những cảnh xung quanh cho mọi người xem trước và quan sẽ à, đi đến từng điểm à, cho mọi người xem bên trong ngôi chùa à, có những cảnh vật gì nhé Đây là một ngôi à, tháp rất là cao luôn mọi người Đẹp, cổ kính mọi người nhìn à, khung cửa bên ngoài mọi người biết là ngôi chùa rất là cổ nha trước mặt mọi người đó là chánh điện nha mọi người nhìn thấy rất là cổ kính luôn thì bây giờ Quang sẽ tiến vào trong nha bên trong thì à, có lót gạch trắng và đen mình thấy à, xung quanh là gỗ hết nha đây là bên trong chánh điện mọi người nhìn thấy à, xung quanh ngôi nhà chánh điện hầu như là gỗ nha tượng phật thì rất là lâu đời đây là hành lang thì à, chánh điện à, của tất cả ngôi chùa hầu như đều giống nhau đây mọi người nhìn à, bức tượng rất là cổ luôn rất là lâu đời hầu như mình thấy bức tượng nào cũng vậy hết mọi người à, bên đây tượng của La Hán cũng vậy rất là cổ chỉ có bên ngoài chánh điện thì mình thấy là những bức tượng này à, rất là mới và đẹp. Đây là Thạch Quan Công. đây à, một bức tượng của quan âm đây là bàn thờ tổ yêu xa một bức tượng của mẹ quan âm nữa nhưng mà thầy đang à, đang tụng và cúng gì đó mình không có lại gần nhé còn đây là bảng à, những cái bảng di tích lịch sử nè khi mình ra ngoài á, là có mấy bảng đó nha thì mọi người à, tìm hiểu à, tham khảo nha mình sẽ quay lại xung quanh nữa nha tại vì mình đi à, giờ này là ngay à, ngay lễ do đó là cũng ít người hầu như họ cũng về quê nhiều à, mọi người thấy từ xa có một cái ngôi miếu để mình tiến lại rằng cho mọi người xem nha có người đang khấn mọi người đây là miếu thờ của năm mẹ ngũ hành nha còn à, các mẹ nữa diệu trì mình chỉ quay cho mọi người à, xem à, phong cảnh xung quanh nha đây là bậc thang nha bậc thang đi lên trên mình thấy à, người ta tạo giống như một cái à, cái núi nhân tạo và cây xung quanh và đặt những tượng Phật cũng à, xung quanh đó mọi người à, thấy cây xanh rất nhiều nha và nó rất là đẹp luôn thì cái đường bậc thang lên đầu tiên á, mình sẽ thấy một bức tượng của mẹ quan âm và bên phía trên cái tượng trắng là tượng Phật Thích Ca nha và mình sẽ đi à, đi tiếp nha Và đây cũng là một tượng Phật Thích Ca à, nhập Niết Bàn. Nhìn rất là tươi và đẹp. Mọi người à, nhìn bốn phía xung quanh mình quay á, hầu như là cây bao phủ luôn. rồi mình à, trước mặt mọi người á là một cái ngôi tháp thì cái ngôi tháp này mình nghĩ chắc à, thờ của các vị tổ sư trước quá tại vì hầu như là tiếng à, tiếng tàu không mình không có đọc được nha mọi người thông cảm nhìn rất là đẹp rồi mình bước tới thì cũng là một tượng Phật Thích Ca nha Tượng Phật Thích Ca màu trắng. Rồi thì đến đây thì à, hết đường đi rồi mọi người. Thì à, mình sẽ đi xuống nha. Mình à, qua bên kia, mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Mọi người thấy không? ở trên nhìn xuống là nó như một cái à, bậc thang đi xuống thì nơi đây là giống như một cái à, cái đồi nha nhìn trên nhìn xuống à, rất là tự nhiên luôn Bây giờ mình sẽ đi qua ngôi chùa bên kia nha. À, ngôi chùa có à, tượng Phật Phật năm dài à, nhất châu Á. Đây là mặt đường đi vào chùa nha. À, bên ngoài đi vào thì à, chùa nằm bên tay trái à, mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nhé Rồi bây giờ à, mình đã đi vào trong nha Khi à, mọi người đến đây à, trước cổng có dán một cái tấm bảng À, đó là cái sự à, hình thành à, qua bao đời của ngôi chùa nhé thì mình xin trích lại một đoạn trong trong cái bản nó cho mọi người nắm rõ hơn nha thì chùa Hội Khánh được xây dựng vào năm Tân Dậu năm 1741 do Đại Ngạn Thiền Sư Khai Sơn năm 1868. Hòa Thượng Toàn Tánh trùng tu sau khi giặc Pháp đốt phá năm 1883. Hòa thượng Trương Đắc tổ chức đúc Đại Hồng Chung. Đây là pháp khí đầu tiên được đúc tại Thủ Dầu Một năm 1885. Hòa thượng Ấn Long tổ chức khắc bản in kinh mộc bản gồm Kinh Di Đà, Kinh Hồng Dân, Kinh Du Lan, Kinh Phổ Môn, Kinh Kim Cang – về sau các bộ kinh được trùng khắc vào năm 1930 do Hòa Thượng Từ Văn chủ trì năm 1908. Hòa Thượng Từ Văn xây dựng lại Cổng Tam Quan. Cổng Tam Quan được xây dựng vào năm 1784. Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các bộ tượng Phật La Hán, Hoa Văn, Phù Điêu, hoành phi, liễn đối, bao lam, dân dân, được tôn tạo. Đây là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật do các nghệ nhân đất thủ thực hiện. Năm 1920, kiến trúc chùa Hội Khánh và các bộ tượng Phật La Hán được mang triển lãm tại Marseille, Pháp do Hòa Thượng Từ Văn làm chủ lễ. Năm 1923 đến năm 1926, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, cụ Tú Cúc, Phan Đình Viện và Hòa Thượng Từ Văn lập hội danh dự yêu nước tại chùa Hội Khánh. Năm 1945 đến năm 1954, chùa là trụ sở Phật giáo Cứu Quốc Thủ Dầu Một. Năm 1953, là trụ sở Giáo hội Phật giáo cổ truyền Lục Hòa Tăng, Bình Dương. Năm 1976 là văn phòng ban liên lạc Phật giáo yêu nước. Năm 1983, chùa là trụ trì Sở Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé, Bình Dương ngày nay. Năm 1990, chùa được trùng tu, ngôi chánh điện. Năm 1993, Chùa được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 1995, chùa chính thức khai mở trường trung cấp Phật học. Năm 1999, trùng tu giảng đường. Năm 1000 năm 2004, trùng tu cổng Tam Quan và các ngôi tháp. Năm 1207, xây dựng tứ động tâm cùng ngôi bảo tháp bảy tầng để tôn thờ xá lợi Phật, Bồ Tát, chư vị tổ sư. Năm 2008, chùa xây dựng trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn dài 52 mét và được xác lập kỷ lục. Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á. Năm 2012, trùng tu Tây Lan. Năm 2018, xây dựng khu hội trường và trai đường phía sau tượng Phật nhập Niết Bàn, làm nơi sinh hoạt cho tăng ni và Phật tử tu tập. Thì à, đó chính là sự hình thành của ngôi chùa à, ngày hôm nay. Thì à, video mình cũng đến đây xin hết nha. À, mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cũng như à, bình luận góp ý để cho Quang à, ra những cái video sau à, ngày một tốt hơn. À, xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.